là kêu gọi toàn dân đoàn kết trở về với dân tộc tổ quốc đại việt stop cộng sản trên tự do không đổ máu hòa bình hạnh phúc cho dân tộc tổ quốc hoàng thượng lời điền thông báo quốc dân trở về với dân tộc đoàn kết thay đổi chế độ cộng sản hòa bình tự do hạnh phúc không đổ máu